phải đứng một chỗ thôi gần đây Ui. ấy anh đừng cười tụi em diễn thôi mà đậm đợi sống đợi sống đỏ đỏ sống ngon vậy rồi 69 mình sống rồi không biết ai bộ này ngon ngon ngon thử ừ. thử đi thử anh này anh này hơi cũng nhiều ạ cái ông phụ giúp quay video thì ảnh đi ngủ cái ông phụ giúp quay video thì cũng được an dạ 음. 음. 오자요. did not know them everywhere.

đặt cũng vô cái này vô được nhiều nha sống à còn sáu cái thui cái đó chứ phải cho anh con vô với cái nó để anh thui mà cái cổ tiếng rồi nó